Chúng ta cùng điểm qua những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại Sầm Sơn nhé. Đền Độc Cước Ngôi đền này nằm ngay đỉnh núi Cổ Giải, thuộc dãy núi Trường Lệ. Được xây từ thời nhà Trần và đã được trùng tu lại nhiều lần. Muốn lên đền phải qua 40 bậc đá. Đúng như tên gọi, ngôi đền này thờ thần Độc Cước, tức vị thần có một chân, có công trong sự nghiệp giữ nước và bảo hộ cho ngư dân biển nơi đây. Trong đền có tượng thần Độc Cước bằng gỗ chỉ có một tay, một chân, có hai pho tượng ngựa đúc bằng đồng cùng nhiều câu đối chữ nho ca ngợi công đức của thần độc cước. Hòn chống mái Sở dĩ gọi là hòn chống mái, vì đây là hai tảng đá có hình dạng giống hai con chim đang trụm đầu và mỏ vào nhau, nằm trên đỉnh núi Trường Lệ. Tại đây có truyền thuyết về đôi vợ chồng vì muốn ở cạnh nhau mà đã hóa thành đá. Trải qua bao nhiêu năm tháng, bất chấp thời tiết và thiên nhiên, hai hòn chống mái vẫn sừng sững đứng cạnh bên nhau. Điều đó chính là minh chứng cho tình yêu bất diệt. Vì vậy, đây là địa điểm mà các đôi nam nữ yêu nhau thường tìm đến để cầu nguyện cho tình yêu của mình, cũng được lâu bền và vĩnh cửu như vậy. Chùa Cô Tiên Ngôi chùa nằm ở phía nam núi Trường Lệ với vị thế rộng rãi, thoáng đáng. Sau những buổi tắm biển bạn có thể lên đây để thắp hương, vãn cảnh chùa và nghe truyền thuyết về ngôi chùa rất thú vị. Ngôi chùa cũng nổi tiếng linh thiêng và thu hút rất nhiều du khách đến cầu nguyện. Ngôi chùa cũng được vinh dự là nơi nghỉ chân của Bác Hồ, khi đến đây vào năm 1960 và được trùng tu, sửa chữa nhiều lần nhà thờ Sầm Sơn. Tọa lạc tại số 121 Nguyễn Du, nhà thờ Sầm Sơn không chỉ là nơi hành lễ của giáo dân, nơi cầu an của các ngư dân theo đạo, mà còn là một di tích lịch sử quan trọng của thành phố Sầm Sơn. Nhà thờ cũ được xây dựng vào năm 1920, theo kiến trúc Pháp. Tuy nhiên mới đây nhà thờ đã được trùng tu xây dựng lại khang trang hơn. Điều đặc biệt là nhà thờ này được xây dựng bằng đá kết hợp bê tông cốt thép, được trang trí bằng nhiều bức phù điêu và tranh tường vô cùng lộng lẫy nhà thờ trở thành một nơi lý tưởng để tham quan chụp ảnh. Khu vui chơi và phố đi bộ Nằm trên đường Nguyễn Du là trục đường chính của Sầm Sơn, nên rất dễ tìm và thuận lợi cho du khách. Tại đây, du khách được thoải mái sử dụng những dịch vụ giải trí như cưỡi ngựa, tàu lượn, xe điện, trong không gian tại bờ biển. Đặc biệt, những trò chơi cảm giác mạnh luôn thu hút được rất đông các du khách trẻ. Khu chợ đêm có tổng diện tích khoảng 7.600 m2 với hơn 200 gian hàng và hai khu vui chơi giải trí, cũng là điểm đến lý tưởng cho những du khách muốn vui chơi, tham quan và mua quả sầm sơn. Chợ Vồ là một khu chợ độc đáo ở biển Sầm Sơn. Nếu đã đến Sầm Sơn, bạn cũng nên cố gắng dậy sớm để ra chợ này một lần. Không chỉ để mua đồ mà còn để hiểu và cảm nhận về cuộc sống của con người nơi đây. Điều đặc biệt là bạn sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh những người dân trài kéo lưới trên bãi biển rộng thanh thang. Sau đó là cảnh khu chợ nhanh chóng được hình thành với hàng hóa là chính những loại hải sản tươi ngon, vừa được kéo lên đó. Bãi biển Vinh Sơn Được bao quanh bởi dãy núi Trường Lệ, nên có những đặc điểm khác biệt và rất được du khách yêu thích. Trái ngược với cảnh đông đúc của bãi biển Sầm Sơn, bãi biển Vinh Sơn có dân cư thưa thớt, chủ yếu là phát triển hoạt động du lịch tự phát, chưa được đầu tư phát triển du lịch và không nhiều du khách biết đến bãi biển này. Trong những năm gần đây, thành phố Sầm Sơn ngày càng được đầu tư phát triển mạnh, với loạt dự án khủng của các tập đoàn lớn, vì thế đã giúp thay đổi bộ mặt Sầm Sơn một cách mạnh mẽ, nâng cao mỹ quan đô thị, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch đến với thành phố biển này. FLC Sầm Sơn FLC Sầm Sơn Beach và Gold Resort nằm tại vị trí hiếm có là nơi giao, hoa giữa biển và dòng sông Mã. FLC Sầm Sơn là khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Thanh Hóa. Nơi đây trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách khi đi du lịch Sầm Sơn. Không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng, mà còn là địa điểm cho bạn rất nhiều trải nghiệm ấn tượng. Với sự đa dạng về tiện ích và dịch vụ, quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm, Sơn Beach và Gold Resort được xây dựng vào tháng 5 năm 2014. Có quy mô rộng với diện tích hơn 200 hecta được đầu tư tổng kinh phí lên đến 5.500 tỷ đồng. Với nhiều hạng mục lớn như khách sạn FLC Luxury Hotel Sầm Sơn nằm ngay mặt biển, được thiết kế vòng cung với tất cả các phòng đều hướng biển. Khách sạn Grand Hotel Sầm Sơn được thiết kế 15 tầng, có tổng cộng 586 phòng nghỉ hạng sang, cao cấp. Tất cả các phòng được thiết kế tinh tế, hiện đại, tạo lên điểm nhấn của khách sạn. Khu biệt thự riêng biệt bao gồm khoảng 400 căn. FLC Luxury Resort Sầm Sơn gồm 83 phòng nghỉ có bể bơi riêng tư và kín đáo. Bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam diện tích 5.100m2. Sân gôn 18 lỗ được thiết kế bởi Nick Laws Design và Trung âm Hội nghị quốc tế 1.300 chỗ. Sun Group cũng đang là nhà đầu tư lớn tại Sầm Sơn với loạt dự án khủng. Sun Grand Boulevard có vị trí được coi là đắc địa nhất của toàn dự án, khi có phần quảng trường ngoi, ra sát với biển, chiếm trọn bề ngang 155m của con đường vàng, Hồ Xuân Hương. Đây cũng sẽ là